chào mọi người đến với tour du lịch Dhaka tại thủ đô thủ đô của Bangladesh hiện tại là mình đang có mặt tại à, một trung tâm à, thương mại tên là Basundara à, Basundara là một tập đoàn một trong những tập đoàn lớn nhất tại Bangladesh họ hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực như là bất động sản à, sản xuất giấy à, và nhiều lĩnh vực khác nữa à, đây là một cái một nơi mà rất đẹp tại Bangladesh nhìn à, khá là hiện đại và sạch sẽ cũng như các bạn nhìn thấy đoạn này giống như là ở đang ở một nước châu Âu vậy còn những đoạn khác thì ờ, thì nó cũng không được sạch sẽ và đẹp đẽ như này đâu tại đây thì có hãng điện thoại của Trung Quốc là Huawei và Oppo Oppo đường kia màu xanh lá cây Ok bây giờ mình sẽ lên ờ, khám phá từng tầng một tại trung tâm thương mại này Chào mọi người quay trở lại với Tô Tịch Dakar à, Tiếp tục clip về trung tâm thương mại Basunara mà mình đã nói ờ, lúc nãy Thì bây giờ mình đang ở bên trong trung tâm thương mại này Đây cũng là một trung tâm thương mại ờ, lớn và khá là sang trọng tại Bangladesh Trung tâm này gồm có 7 hay là 8 tầng gì đó và đây là các bạn có thể nhìn thấy hai bên là dãy thang máy đây một dãy thang máy và hai thang máy đây các máy đây thì họ để hở giống như là ở Vincom ấy nhìn rất là đẹp ở đây thì mỗi tầng sẽ có những mặt hàng đặc trưng riêng ví dụ tầng 1 này là sẽ là điện thoại và các đồ mỹ ký tầng 2 tầng 3 thì mình chưa lên ờ, các thương hiệu Trung Quốc như là Oppo hay là Huawei thì ờ, khá là phổ biến ở đây họ có rất nhiều cửa hàng và trong này thì họ trưng bày không biết là mình không biết ta có phải là do giá rẻ không hay là họ chiến thuật marketing của họ nhưng mà mỗi một hãng điện thoại đã thuê rất nhiều cái cái shop trong này ví dụ như là Oppo này họ để mấy cái kiosk liền Samsung thì cũng có rất là nhiều shop ở ở khu vực này một hai ngoài kia là ba Huawei cũng vậy, Oppo cũng vậy, mỗi ờ, thương hiệu lớn này có khoảng độ ba đây ba bốn bốn ờ, cửa hàng trong này. Ờ Bangladesh thì ờ, không hề như có lẽ là mình nghĩ là nó cũng không, không, không giống như nhiều người suy nghĩ là nó rất là kém phát triển và và nghèo đói thực ra thì uh, tầng lớp uh, dân lao động nghèo thì cũng rất là nhiều và ở đây thì khoảng cách giàu nghèo rất là lớn những ai đi ô tô hoặc là từ xe máy trở lên thì đều là những tầng lớp trung lưu và cũng gọi là có tiền tại đây nhưng còn những người lao động nghèo như là các bác đạp xích lô hay là các bác lái xe ờ, như kiểu tắc tắc Thái Lan thì đúng là những người rất là nghèo về công nghệ thì uh, tại đây Ờ, hàng về, riêng về nói về riêng về hàng điện thoại smartphone nhé thì uh, mình đã thấy là có có hai hãng điện thoại uh, nội địa với thương hiệu là Wii đấy như các bạn thấy hình trong trong uh, hình đây mình đang quay đây là về WE đấy là hãng Wii và một hãng nữa là hãng Walton thì họ cũng là thiết kế nghiên cứu thiết kế R&D tại Bangladesh và họ gia công tại Trung Quốc và Việt Nam mình thì có Bifone thì uh, ờ, thấy bảo là sản xuất tại Việt Nam nhưng không biết là có thật hay không thì uh, mình thấy là về smartphone thì họ cũng không không hề uh, không hề là hậu họ còn có tới đến đến hai thương hiệu uh, nội địa Việt Nam mình thì có có khoảng có mấy nhỉ có Vphone này có Vmobile này có Mobistar này có ở à, Việt Nam mình có khá là nhiều tức là họ không phải mức là lạc hậu quá đúng không? Mình đang có mặt trên tầng 2, tầng này à, chủ yếu là hàng thời trang Ok, tạm ơn clip tại đây nhá Chào mừng các bạn quay trở lại với tour Dhaka Bangladesh à, Tiếp tục clip ở trung tâm thương mại Basunera Hiện tại mình đang có mặt tại tầng số 7 tầng số 8 ấy, tầng uh, trên cùng Mình không rõ là tầng 7 số 8 à, Đây là mình đang quay uh, phía uh, bên ngoài cửa sổ Mình đang chịu may quay đến uh, phía sân, phía phân sảnh của trung tâm thương mại này Và ngoài kia là đường uh, đường đi Các bạn có thể thấy ô tô và sẽ, xem mọi người đang đi lại rất nhiều hiện tại đang đang hình như đang là một cái giờ mà cầu nguyện tại đây nên là rất nhiều tín đồ hồi giáo đang ờ, ngồi dưới ờ, sân kia và họ cầu nguyện quỳ xuống cầu nguyện họ trải một cái tấm vải ra và ngồi xuống cầu nguyện như kiểu mình ờ, mình đi chùa mình mình ngồi lạy lạy phật đấy Đấy, ok ok các bạn rất đông người đúng không đường phố hiện tại lúc này đang rất là thoáng nhưng mà lúc giờ cao điểm thì cái tắc đường tắc đường hơn Hà Nội rất nhiều cái góc xa kia các bạn có thể nhìn thấy ờ, một số cũng nhiều người đang đang trải chiếu đang trải bạt và ngồi công việc ở góc đó một ngày tại Bangladesh là có 5, năm lần là ờ, cầu nguyện đi này có nhiều hơn có những người sẽ ngồi công nguyện nhưng có những người thì lại ờ, không mình cũng chưa biết là cái này là như thế nào sẽ tìm hiểu thêm là sau